ok à, đây đây đây chuẩn bị qua chuẩn bị qua chuẩn bị qua nó đép xong mà nó, nó vô anh em nó đép xong tôi này nó vô á đây này sao hôm qua bên sau này sao quá mình nếu mà mình mới vô thì mình vô đâu có đặt sao được đâu đi bóp tiền đâu mà không lên tôi bé không biết mạng người tiền không phải đó mà lên đi bóp không có tiền thôi Ủa cái ta này chưa có chưa có dài cùng nó. Hai hai quả à. là có một ông mới cho mình đi kèo là một, nếu mà mình win được 140 game á, là có hai củ thì chuyển khoản trước cho mình một củ chuyển khoản trước mình một củ làm tin Đấy, em phan chat bot là nếu mà mình hoàn thành nốt mà 140 game á là ông sẽ chuyển nốt cho mình một củ tức là hai hai hai củ chào tùng nha ở đây rất là nhiều anh em uy tín hơn tài con tài tài với thằng phong hai thằng đòn suốt ngày đòn vô vô vô đánh cho anh em đánh cho anh em đánh ai game này game bảy ba game này game bảy ba game mình lúc nào cũng có tin buồn về sớm đâu này mua hai vậy. à. ủa em em mới cắm à hiến tới hiến tới rồi em à em mới cắm anh à thằng kia đâu nhỉ hình như lúc đầu nó ăn uh, chim trước rét rồi đang rét rồi đang rét rồi ở bên kia bên bên cạnh gì đấy nè à? Kazit ăn rét rồi à? đây này đây này đây này bên này bên này ấy ấy nắm cao rồi ông vừa ông vừa đi gang ông vừa lướt facebook à à ông nói đang nắm áp đúng không đang nắm áp à không phải đâu đang nắm áp đúng không đây ờ, nói thế nói thế tụi bạn vừa vừa vừa vừa đi gang vừa nhắn tin người yêu phải sòi đó mà đang cua này con này mới vô không cần nâng đấm luôn em đã chưa phối hợp với gần nhiều đâu đây đây mạng về mạng về mạng về Temo à, Temo mà thua Lucian rồi ta Chết chết mù sao nó bắn được đâu ra sau rồi sau rồi à, anh xuống anh đang xuống à còn flash mà em đó em đây thì nhớ lại coi nó còn flash không anh em canh cái tham anh em qua là vừa đấy nó mới ra bây giờ mà ví dụ mà nếu mà Khazik ăn thì thì mình qua thì mình gặp không thì mình cướp ôi giỡn rồi mà ông ôi ông này căng thế là biết chưa ra tôi giỡn mà ôi. anh ơi ra băng trụ này anh ơi ok ok ok được nha rồi khỏi bằng nha chết rồi chờ Khazit này đông nhỉ chưa thấy chưa thấy nở đầu là có viên đào luôn có khi ở đây đây đây chuẩn bị qua chuẩn bị qua chuẩn bị qua nó đép xong mà nó cứ vô anh em nó đép xong tôi này nó vô á đây này sao không qua bên Ở sao? sao quá mình nếu mà mình mới chia mà mình vô đâu có đằng sau đâu để ghép anh này, ghép ghép để để đấy bí rồi à. mình và lu ra à, blue bên kia ra hello hello anh em nha ở nhà tí mình ăn được ở nhà tí mình ăn sau không không sao đâu bữa nay là mình qua dạ, mình dạ, cứ mình dạ, ghép anh em hơi chậm tí nha cả ta đi boss á không nên lên nước cao nha mọi người. đi boss liền không ông lên thì bé không giết mặt người từ mới có mà lên đi boss không có tiền không tại ta này chưa có chưa có dài cùng hộ nhìn nó nôn hết hai hai quả hai quả ông này bay vô cũng là vô định à, chưa định hình được cái gì vãi rồi ông ông ông này chơi giọng tôi chơi Aziz vãi lúc nào gặp uh, lúc nào bay vô bay vô thì mất e chết mà không mất e chết không mất e chết mất a chết ra đến ta còn bản nào khác không á còn nha em ơi còn em phải đem thế là mình chưa hết sạch này, mình chưa phải một hai ba năm sáu nên đem mua kiếm cái này chuẩn bị ra bây giờ mình mới bắt đầu về clear clear lĩnh ờ, clear rừng nhà mình anh em đây bây giờ mình sẽ vô cống tiền Anh xí à anh xí à quên mình đợi bãi chim nha không có vô nữa ok đấy rồi bây giờ ăn nhau thôi mi đi mi đi anh uh, sữa giả dạ ra anh sửa giải ra sửa giả sửa. giả ôi cái cái, cái quyền của mình dưới với kia bên em mà. đánh cả ta sẵn sàng tấn công đừng đi lại cả ta sẵn sàng tấn công mình thấy nó anh mình ờ, thấy con này cần ờ, cần đá bắn nhanh không có có về mua đồ không Được rồi em biết cái nữa rồi không ra lấy chủ với em rồi giờ Được, vô, vô dán hết tiêu nè 15 phút đó nha 15 phút đó nha em dưới 17 phút rồi dán hết tiêu rồi chuẩn bị chết nè đấy anh anh à, không không không có đi nốt nốt đây bớt đi bớt đi à, không sử giả lúc này sửa giả lúc này anh hết máu không à, sao đâu Đâu ngô tiêu rồi đó Có cả về đó nha Lên để chốt luôn được 4 nhân viên Rồi Cảm ơn em nha Em nhờ anh em like á, nhờ anh em like á mới lên để xuất Dạ đây Bơm máu à, bơm máu à Qua qua qua, 2 giây, 2 giây, 1 giây chạy chạy chạy chạy chạy chạy này mà này quay xe quay xe quay xe chờ hỏi chạy nha nhưng mà chưa ăn được chưa ăn được hả quá này do em mở ra à? hả dép nó mà xuống đây là mình đặt ủa anh tưởng nó vô chuông rồi mà có ai gặm tính mạng cho mình đấy nha em làm gì ăn có mua xì dầu hả à? em ơi ai ai ai gặm không tính dính mình vậy cảm ơn chị Yến nha hôm nay chị Yến có nhiều việc nhưng mà chị Yến vẫn ờ, ủng hộ em cảm ơn chị mời, ơn biết mời. ơn biết cảm ơn mẹ rồi mẹ rồi mẹ rồi mẹ rồi ai kia nó về đáp rồi anh nghĩ mấy thằng thách đấu cây ghi nổi cái ghi được mà đây nè đây nè khổ quá nhờ khổ ai quá nhờ thôi anh lá nè nó anh lá ui đó mà thì ghim vô đầu ổng làm chết luôn cái này thằng ờ, thằng kia không đủ sức thôi tôi bị vụ bắn rồi trời đây ghép với uh, thằng tiếp ra anh em rồi tôi nha rồi để kiếm ra hồi máu cái để kiếm ra sắp ra máu à máu à thôi thôi rồi để em hồi máu để em hồi máu để em hồi máu 13 phút à 13 phút rồi à, em em kịp 15 phút không nhỉ máu à anh máu à dễ dễ dễ là anh kẹp à, đến đóng cái này này kịp kịp kịp em kịp em kịp ngon ngon có hai kèo luôn hai kèo ba kèo gì luôn ngon rồi à... 400 view đúng rồi. mà anh, anh, anh đúng mà. cảm ơn anh em nhiều nha limit mic kênh ở à? em search uh, em search youtube là là cô Zote nha search youtube là cô Zote là ra